Lô lô lô lô lô Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Nam ơi Và ngày hôm nay là ngày khá là quan trọng ở cái mốc giả tàu số k Sẽ được một cuốn uh, Sơn Hà một. à, Sơn Hà một thì anh em uh, chúng ta cùng điểm sơ qua Sơn Hà một gồm những gì Anh em cùng chờ Khả một xíu Ok, Sơn Hà một là cái gì? Thì thiệt sự ra là Sơn Hà một thì nó là gồm dạng như là một cái cuốn bí kíp Và được uh, ở cùng mấy chỗ này uh, làm mới lên và đỡ tăng trang cho cùng mấy chỗ đồ xanh này giống như một món vũ khí hồn kim môn phái nha mọi người thì cái này là công thức ép thôi còn server này thì không có ép nha mọi người server này thì không có ép server này thì có đúng móc số k sẽ nhận được và anh em cùng xem sơ qua đây ví dụ như năm động sơn hai một năm động cho anh em mở to anh em xem đây to anh em giờ xem đó ví dụ như sơn hai một của năm đọc đó thì nó sẽ tăng nó là độc sắc nội công 30 độc sắc nội công 30 tốc đánh 20 và tốc độ ngồi 10 sát thương 30 đó sát thương 60 phần trăm thực sự là nếu mà sở hữu được một cuốn này không khác gì một cây vũ khí hồng kim môn phái này mà đó tốc độ đánh nội cộng 20 khác gì cái nón u lung đâu em thấy chưa rồi chưa nói cái cây đa, khác gì cái đao này tốc độ đánh 10 độc sát nội ngoại nó khác gì cái đao băng sát hồng kim môn phái đâu mà hiện tại nó chỉ thiếu cái là móc băng sát không có cái nên độc thôi nói chung là nó tương đương gọi là giống như một cái vũ khí khoảng tầm móc 80 đến 85 phần trăm đó giống cả vũ khí rồi nó là ngũ độc à, hướng đường môn đường môn sẽ tăng tốc độ đánh ngoại công Ôi trời ơi Tăng thêm 10% tóc độ đánh ngồi công cho đường môn Và thêm sát thương lý 30 điểm Và thêm 60% lực tay của sát thương lý ngoại công Đó Đó là đường môn như này ừ. Rồi tiếp theo Cái bang Cái bang thì khỏi nói luôn em ơi Trời ơi cái bang Cái bang thì hiện tại cái bạn bóp trắng phá lên thì cái, móc uh, ờ, lực tay nội công của mình là hướng uh, hướng 4 run nữa thì nó đang đang móc là 65 đi thì chỉ móc là 61 thôi sau khi sở hữu được sân hà này á, với đẳng cấp uh, hiện thời là 30 thì sẽ tăng cho mình được họ sắt 150 tốc đánh nội công 30 và tốc đánh ngoại thì sợ là con cái bang nó sẽ lên được móc 95 tốc đánh nội công 95 nếu mà kèm với cái set Newton phi phong kiến anh và càng khôn thì chắc chắn với em rằng con cái băng này sẽ lên móc 101 tốc độ đánh nội công và 4 jun thì khỏi chơi này mà hiệu ứng của 120 nữa thì khỏi chơi luôn đó đó là hướng cái băng thiệt sự quá đẹp không khác gì một bao tay đồng cừu em nó nó chỉ đạt cái mốc là khoảng tầm 80 85 anh em còn đỡ mà nói 100% giống bao tay đồng cừu thì khải không dám nói nha nó chỉ còn giống khoảng ừ 80 đến 85 giống như bao tay đồng cừu đó và hướng ngoại công cũng có tốc đánh ngoại 10 nó ok chưa rồi trường hợp khi tin nhắn tin nhắn thì anh tốc đánh ngồi 10 họ sát và sẽ thường lấy 30 ờ, 60 cũng giống như những phái ngoại công kia thì tăng thêm tốc đánh 10 và 30 điểm sát thương và 60 phần trăm ngoại công sát thương ở công lôn và hướng công lôn thì cũng ngon đó công lôn thì cũng tăng cho mình một tốc độ đánh nội công 30 phần trăm thì nếu như có phi vong cũng như là áo như tình càng khôn hai cấp nữa thì sự là lên được bốn kỹ năng vẫn có ba kỹ năng vẫn có đi thì chắc chắn công lôn sẽ lên được móc 101 tốc độ đánh nội công thì lúc đó đánh câu lông xét thì thực sự quá khỏe luôn em mà nó lên lôi sát 210 nữa không khác gì một cái nón ờ, cái nón của con lôn luôn nè đó cái nón cái nón mà đánh nội công của con lôn luôn nè đấy chưa còn hướng nội công thì đa số hướng nội công khả thành tốc đánh 10 và 30 điểm sát thương ngoại công và sát thương 60 phần trăm nó tiếp tục đến võ đan võ đan thì cũng vậy nè không có tăng tốc độ đánh nếu mà võ đan tăng tốc độ đánh thì chắc toàn này mà Dẫu đang giảm tốc độ đánh vẫn như bình thường Tăng thêm 210 điểm lực tây nội công Và ngoại công thì tăng thêm 10 Và 30 điểm sát thương Đó, tăng thêm lực đam Đỡ nói này thì võ đăng kiếm thực sự rất là khỏe luôn nè Đó, thêm một móc nữa Võ đăng kiếm thì trung bình là đang là Tốc độ đánh là khoảng 65 Kèm với kiếm 30 thì 95 95 kèm với cái tốc độ đánh ngoại công này nữa thì võ đăng này sẽ có thể lên được 101 Đó nếu mà kèm vào phi phong càng không này nọ không biết các đặng nổi một hai sáu không thì anh em có thể trải nghiệm từ từ đến sau thiên bang thiên bang thì bỏ qua nơi tránh sát thương nói chung thì cũng giống như những phái ngoại công kia nó đặc biệt hơn là bỏ qua nơi tránh này. rồi sơn hà với kiếm thiếu lâm tăng tốc đánh 10 và cũng như là những phái ngoại công kia không như được đặc sắc cũng giống như nhau nghe mi nghe mi đẹp anh em ơi nghe mi tăng tốc đánh nội công 30 và hiện tại nghe mi đang có cho mình là khoảng 65 tốc đánh này kèm với cái này 30 95 kèm với kỹ năng càng khôn thì chắc chắn anh em một điều Nga Mi sẽ đặt móc 101 tốc đánh nội công thì lúc đó là trưởng như cái máy luôn này mà và kèm theo quan sát 110 điểm nữa 110 50 điểm là khá đẹp luôn còn về hướng ngoại thì nó cũng như nhau tăng tốc độ 10 sát thương 30 60 phần trăm đó hỏi Thi Yên Thi cũng vậy luôn cũng thêm 30 tốc đánh nội vào một cây vũ khí tốc 10 và sát thương 30 60 phần trăm và sát thương lý 210 điểm nói chung là nội công thì tăng thêm 30 phần trăm tốc độ đánh nội còn ngoại công thì tăng 10 tốc vào đánh đó còn hướng năm độc thì chỉ có 20 nội công nha năm độc không được 30 nha rồi ok sau khi giới thiệu cho anh em xe sơ về sân 21 bây giờ chúng ta cùng trở lại với móc 6k ừ. đó cuối hang đó còn đúng 13 cái thôi nè 13 cái thôi mọi người đó chúng ta cùng vui hàng thử được gì đây chúng ta đang trông chờ vào cái này thử được gì nha anh em nỗ lực 51 nhanh này khu sơn hà khu sơn hà khu sơn hà đó giới thiệu sơ qua em thấy ngon không sơn hà thực sự quá ngon em ơi nó không khác gì một cây vũ khí hồn kim môn phái ở server đồ xanh anh em server này server đồ xanh nha đồ xanh hoàn toàn một trăm phần trăm nên là những cái đó không khác gì một món hồn kim môn phái nữa Ủa, thấy con động không chịu cho anh à, động không động có bốn đi cùi hàng chuẩn bị lái sơn hà này bỏ hết luôn Ôi Phúc Diêu mà quỳnh cánh rồi Đó Sơn Hà anh em ơi Sơn Hà gì đây Sơn Hà gì đây Nó hiện vô hiện vô hiện vô Nó cho con một cuốn sách anh em ơi Sơn Hà gì đây À Một bảo rương anh em ơi Đâu rồi rồi Đây Bảo rương số ca giờ bắt đầu đi mở anh em ơi Từ từ Rồi Sơn nhà tỏ này ra đi mở luôn nha một số cái nữa khả năng gạt xong luôn nhanh luôn nhanh luôn kia đã có một bạn rương sơn hà nha em ơi cái móc này là móc khá là quan trọng để xem nó ra cái gì <laughs> lên chờ đợi lên chờ đợi <laughs> được rồi, cái móc hai chót 20 của đồng tiêu rồi ta <laughs> à. À, à, trong thời gian đợi chúng ta cứ ờ, xong cái nhà tàu này rồi gì cánh nguyên bánh các kiểu này mày thiên sơn quá tựa các kiểu rồi chúng ta đi mở nha không có nô mình cần nô mình cần ờ, không ổn định quay ca xong luôn nha ấy giờ mình không được không à. sáu ngàn là nó nè hiện tại đang ờ, khá là nhiều đêm chờ đợi liệu sẽ ra sân hai vậy nha mày sau khoảng mấy tháng 7 8 8 tháng rồi 8 tháng trôi qua thì thực sự là ngày hôm nay là một ngày ờ, quan trọng để mở xe dữ liệu Sơn Hà về nhà Nam một bác chiên cũng thật à, cái cánh của mày bánh rồi đó wow đồng à, ờ, chúng ta bị đi bói thôi thì à, đó mình mắn đã anh em đang xem này đừng quên ờ, ủng hộ cho video mất 6k giờ tổng này một like cho xem ủng hộ cho anh em ơi lấy mình bắn nha Yo mở mình bắn luôn rồi mày lộng bên mình bắn Đường môn hay cái vang hay là nghe mi hay là con lô Ây xa Mày mấy ơi Thiên Sơn nè Quá tửu nè Họ phòng các kiểu nè Rồi Đi khui năm ơi Đi khui năm ơi Lên hoa sơn cảnh đi chứ gió đẹp như nè <coughs> Khác nè Chúng ta cùng ờ, bói xem thử ra cuốn gì nha năm ơi khả năng khá là hồi hộp ở cái lần mở móc giật và tạo 6k này một cây vũ khí hồng kim bông phái điều nó sẽ ra cái gì đây à là mặt nạ của thằng này luôn may mắn luôn mắn năm ok em xin sơn hà một đường môn cộng cái bang cộng nga mi à, à đường họ ơi ra thế giới ra giới xin xin xin xin vãi cả cho xin xin xin khui khui khui khui nhanh em rồi chúng ta cùng chờ đợi xem thử cuốn gì đây cuốn gì đây anh em chết mẹ luôn rồi <laughs> thiên vang anh lên rồi đậu xanh đó đúng rồi xong anh lên rồi đậu xanh á cho cái này chịu lại tên à, không thể tin được ra thiên quang em ơi thua thiệt sự quá hụt hẳn em ơi à, thiệt sự quá hụt hẳn luôn em ơi ra thiên quang em chịu luôn đó cũng giờ này vãi cức luôn hả trời ơi quảng thiên quang em ơi ban mình hai ba cuốn thiên quang nè à, quá nhỏ nói chung là hết cơ hội rồi hết cơ hội rồi à, vãi trưởng thiệt cho thiên ban triệu <laughs> rồi đô à, 6k cho tổ thì sự là một sự chờ đợi 8 tháng rồi mà sự thiên ban rồi bó tay rồi à, ra thiên ban triệu rồi rồi <laughs> đầu chết tươi luôn này mà thua nói chung là hết được à, là chúng thiên bàn triệu à, thực sự là một ngày đang rất chờ đợi bữa giờ là mấy tháng trời nè đang vái cái linh luôn là đúng thiên bàn rồi <laughs> nhỏ vãi đây được rồi hết câu hỏi rồi anh em ơi giờ đợi móc 7k 8k tiếp theo cho anh em xem thực sự là ra thiên bang hết đường à, quách nhỏ luôn nè không tin được luôn nè mát ra tha thà ra một cái gì thiếu lâm này nọ là đúng thiên bang phải không mà xài một đâu chứ đâu não thực sự luôn nè nên không ờ, được đọc thôi hết được bao nhiêu cuộc vui bao nhiêu chờ đợi vào cái mốc 6k này bó tay thôi đen thôi đổ bên đây thôi chán thiệt sự à, được tròn ván lên biết sao mày mà lỡ đâu nó ra cuốn nào hot hot sao nè anh đại hình cũng ra cuốn này nè má đồ đầu thôi cái này là đen thôi đỏ lên đi à, cố gắng đợi theo bạch sâu ra em ơi <laughs> giờ hết biết nói sao rồi à, đồ chống thiên vàng không ai xài luôn ở đâu chứ à, không thể tin được không bao giờ mình kiểu cảm giác mình mở được cái nào hơn hơn tí nữa nè những pháp mình cần nữa nè hoặc ban mình cần nữa nè nó ra chúng thiên vàng thì sao trắng gương quá quả không hội danh Phi shop à Phi shop mẹ luôn rồi Phi shop luôn Bán luôn nhanh Shop mẹ luôn nhanh lẽ Shop nha nam Cho thiên vàng ngứa gan à, đậu tại hạ xin vái phục à ừ nè thật sự là sốt luôn cho mấy một thái nè đỡ ngứa ra nè à bữa làm mấy tháng chợ làm à, khải còn thêm bạch ngày mươi nữa để ráng khoảng tầm mà tính nhiêu ngày ta nói tính rằng ngày mươi thì 10 ngày nữa em mày ngày mười mười ngày nữa mới có em mày đó, ra chút là chịu rồi rồi đang chịu anh em ơi đen thôi đó quên đi rồi ok anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại uh, cho khám một like chia sẻ để giải đen giải hạn nè mọi 10 ngày sau chúng ta mở tiếp một cuốn nữa nha nè đó